sóc thử cho anh em xem này chẵn chẵn thử hai tỷ anh em nhớ chẵn này tiếp nha lẻ đấy chuẩn chưa à. cân tay ngay bát sóc này ba trắng thừa 5 tỷ đấy anh em nhìn không thì ờ, bây giờ trả lời những câu hỏi của anh em thì rất nhiều anh em đang muốn tấn chia sẻ cho anh em à, cái cách ờ, dùng điện thoại nghe gọi của tất cả anh em mà có thể là xem được ờ, bát camera này thì đây anh em nhìn đây là cái điện thoại nghe gọi của tấn điện thoại iphone samsung gì cũng được đấy ba trắng anh em nhìn nhé này nét căng luôn này ba trắng đấy, mở ra phải ba trắng không thấy không nét căng luôn cần tay ngay bát xong này sấp đôi em sấp đôi nét căng luôn đấy chẵn thừa này thì đây không làm mất thời gian của tất cả anh em nữa xin giới thiệu tới anh em sản phẩm là cục wifi này à, đây là wifi kết nối bát camera vào cái điện thoại của anh em khi anh em đi chơi thì anh em sẽ bật cái cục wifi này lên đây nó có cái nút tắt mở này Đấy, anh em gạt nó lên gạt nó lên bên này là bật nó sẽ báo xanh đèn đó, anh em nhìn nó báo xanh đèn không đó khi anh em báo xanh đèn xong rồi thì bây giờ cái cục này được gọi là cục phát wifi thì anh em sẽ vào cài đặt điện thoại của anh em anh em sẽ vào phần cài đặt Đấy, để anh em kết nối wifi của cái cục này Đấy, đây bây giờ nó sẽ hiện lên một cái dòng chữ chữ cái để anh em ờ, kết nối wifi nhé này tắt mạng bật lại này đó đó anh em nhìn không nó hiện lên chữ AVTO này Đấy. anh em sẽ kết nối với cục wifi này ok đã kết nối khi anh em kết nối cái cục wifi này rồi thì anh em đút cái cục này vào trong túi Đấy, đã được phát ra wifi ra điện thoại và anh em mua cái bát bên à, Tấn Tuân Casino đây nó là mua bát này đây anh em chỉ cần cài cái ứng dụng này về ứng dụng của bên Tấn Tuân này e camera này Đấy, anh em nhìn chữ e camera y dài camera này đấy anh em cài đặt wifi rồi anh em chỉ cần tải cái này trên ờ, CH Play hoặc là App Store anh em tải về sau khi anh em tải về xong thì anh em ấn chữ star này là xong thôi đó rất đơn giản đôi lúc thì điện thoại này thì anh em đang xem sau sau đó thì anh em có thể tắt màn hình đi không ai có thể phát hiện ra được rất là tiện lợi luôn này sẵn này Đấy chính xác đến từng mm luôn đây gọi là bát tàng hình không tang kết nối wifi anh em nhìn nào kết nối điện thoại của anh em luôn đấy khi anh em chơi xong anh em, thoát ra như này bây giờ ví dụ mà có ai vào mình khóa màn hình mình thoát ra rồi mà đúng không đấy bây giờ mình lại vào lại vào lại thì nó lại hiển thị lên thôi đấy anh em nhìn vào lại nó lại hiển thị lên này rất là ok luôn đấy sắp đôi này anh em nhìn nét này đây nó được gọi là wifi thì uh, rất nhiều anh em cũng hỏi đến là anh ơi cho em hỏi là cái bát tàng hình camera không tang này thì nó có tang hay không thì xin giới thiệu tới anh em là cái bát này loại đèn là không thấy Đấy. đây là loại bát trôn nhá còn cái, cái loại bát này, bát không tang này loại đèn là không thấy anh em nhé thử nam châm loại đèn các thứ đấy thì nó làm ở trên cái vành tròn này rất là khó phát hiện Đấy, đối với một người thợ thầy bình thường thì không thể nào phát hiện được ra đâu là cái đấy rất là kín luôn anh em nhé này rất là kín luôn tất cả anh em nào cần đặt cái sản phẩm nào thì có thể liên hệ uh, bắt nhựa bát sứ qua số hotline của Tấn Tuân Casino trên màn hình đây à, đây là hai số hotline của Tấn hoặc là anh em bấm vào cái link Zalo bên dưới mô tả Tấn sẽ chia sẻ cho anh em và sẽ hướng dẫn cho anh em cách cài đặt truyền truyền cái wifi này có thể xa được 1.000 km anh em nhé cái wifi này anh em có thể truyền xa được 1.000 km đây là cục wifi thì bộ dụng cụ của cái đồ chơi đánh sóc nghĩa bát tàng hình không tăng này thì bao gồm là một cái bát tàng hình này một cục wifi này Đấy, bát nào dùng khiển thì anh em dùng khiển bát nào không dùng khiển thì anh em không dùng khiển và một cục sạc nữa đấy là anh em có thể đi chơi đấy, rất là hiệu quả luôn để anh em nào mà cần cái đồ siêu sóc đĩa bịp nào có thể liên hệ trực tiếp Ngọc Tấn Tuân qua hai số online và đừng quên rằng đăng ký kênh của Tuấn Tuân Casino đây anh em chơi xong anh em sạc cái bát này pin có thể chơi được tầm 4 năm tiếng đây là cái đồ chơi công nghệ mới nhất hiện nay đây là cái đồ chơi wifi đánh bát tàng hình mới nhất hiện nay và mọi chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp qua số online và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em